bản thân rằng là hè này kiểu gì cũng phải mua một em về để sử dụng nó vô cùng ngon đấy anh em ạ Lô lô xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của mình Mình là Kiên và thời gian gần đây thì mình có nhận được khá nhiều những cái yêu cầu là Anh ơi làm top 5 chai nước hoa mùa hè đi Tại vì sắp đến hè rồi và đang trọng là giá phải rẻ Và sau một cái thời gian mình lựa chọn thì mình sẽ phục vụ yêu cầu của anh em đó là Lycomene các bạn năm mùi hương sử dụng mùa hè cho nam giới và năm mùi hương này thì do mình lựa chọn nên là nó sẽ không đại trà nó sẽ không phổ biến như những chai mà các bạn đang mong chờ như là giò trắng hay là Early Sport hay là Versace Per đâu mà đây là năm mùi hương nó có phần khá đặc biệt và nó có giá cũng khá là rẻ khi mà dưới 2 triệu đồng là các bạn để sở hữu chai 100ml rồi và mùi hương này thì xịt ra các bạn sẽ rất là khó đụng hàng với người khác trừ khi là những người cùng xem video này và mua thì chắc là sẽ đụng hàng thôi và những cái mùi hương này thì nó rất là đa dụng nên là tí nữa trong cái phần miêu tả review thì mình sẽ không nói về cái thời điểm sử dụng của nó nữa nha chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu đó là năm mùi hương nào let's go ở vị trí số 5 đó chính là chai nước hoa Enkinois Sport của nhà Lalif đây em ở đây đó em hay thì mình đã từng có một cái video review rồi và nó nằm trong top 5 chai nước hoa là rẻ từ rất là lâu rồi thì mình sẽ để link ở trên này nhưng bạn nào chưa xem thì mình sẽ nói qua thì chai nước hoa này nó sẽ rất là phù hợp với những anh chàng tầm từ 27 tuổi đổ ra và nó theo cái tính cách gọi là hơi trầm tính hơi hướng nội một chút ít nói tóm lại là nó qua cái thời kỳ trẻ trâu cho cái thời kỳ bùm bùm chất chát nổ tung beng lên rồi đây là một cái mùi hương mà dành cho những bạn nào gọi là thích thưởng thức thích ngồi nhâm nhi những tách cà phê buổi sáng cuối tuần thì khi các bạn xịt cái mùi của Enclinoid Sport này ra thì các bạn sẽ hình dung ra một cảnh tượng đó là bạn đi vào một khu vườn sau một cơn mưa vậy cái mùi nước rồi cái mùi cỏ cây tràn đầy sức sống rồi cái mùi rễ cây đặc biệt là mùi rễ cây các bạn ngửi đến mùi gỗ đặc biệt là cái mùi rễ cây của vetiver trong này rất là rõ ràng và cái mùi hương này thì mình nhớ rằng là có một lần xịt vào mùa hè và đúng trời mưa thì mình cảm giác rợn cả sống lưng luôn thì đây là một cái mùi hương như vậy nó sẽ không dành cho những bạn nào newbie đâu tại vì các bạn phải chơi nước hoa một thời gian và các bạn phải thích nốt hương của vetiver này thì các bạn sẽ yêu nốt hương này và dry down của chai này thì nó có phần hơi aquatic một chút nên là da bạn nào cũng hợp thì nó chưa chắc đã lên chai nước hoa này hay đâu và hiện giờ thì chai nước hoa này nó có giá khoảng tầm là một triệu đồng thôi cho 100ml này rất là rẻ đúng không vậy thì nếu như anh em nào đang thích cái nốt hương cỏ Hương Bài Vetiver này thì anh em sở hữu qua chai nước hoa này một triệu đồng rất là rẻ đó là vị trí số 5 em nào vị trí số 4 bây giờ nhỉ thực sự là hơi khó lựa chọn Ôi, em này đi của nhà Ishi Miyaki Thực ra thì cái tiếng này nó hơi khó đọc ấy đó là tiếng Pháp ấy thì các bạn cứ biết là Ishi Miyaki khi mà per home thì mình sẽ để cái tên nó ở dưới này cho các bạn dễ dùng nhá tại vì cái này nó có đọc phiên bản Order uh, à, Rolex EDT thì chai nước hoa này là một chai nước hoa mà mình cũng mới được ngửi thôi mình được ừ, những anh em recommend là đây là một chai nước hoa mà các anh nên thử qua vào mùa hè cái mùi hương này khi các bạn xịt ra các bạn sẽ phải wow nó sẽ nổ tung một cái tổ hợp citrus nó nổ tung ngay trước mũi bạn nhưng mà cái citrus này nó rất là khác với những mùi hương khác nha thì cái mùi hương này khi các bạn xịt ra các bạn hãy cảm thấy nó có vai giống hơi sủi sủi nó có vai giống kiểu kiểu soda ấy ờ, của một ly soda vậy nhưng mà nhanh khoảng tầm 50 phút thôi nó sẽ mất cái hiệu ứng sủi sủi đấy và nó sẽ là một cái vị hơi kiểu đắng đắng nó hơi mặn mặn của hơi tanh tanh của nước biển và sau đó là một kiểu nó là tổ hợp giữa những cái mùi của mùi hơi chua chua của yuzu thì mình cũng chưa ngửi quả này đó lại là giống có mùi cam quýt thôi mùi chanh và sau đó thì sẽ là cái mùi của những loại rau cỏ gì đó đấy nghe rất là hay đúng không anh em xịt thì sẽ đảm bảo là sẽ không đụng hàng với những cái mùi hương hiện nay bây giờ nó mùi hương này thì thực sự là nó rất là chân thực nó rất là tươi mát nó khó nó không kiểu giả tạo như là những chai nước hoa như là Versace Per nếu như các bạn ngửi kỹ ngửi lâu thì các bạn sẽ cảm thấy khó chịu nhưng mà chai nước hoa này thì nó hoàn toàn không như vậy dry down của Ishi Miyaki này thì nó lại là một cái tông khá là mát mẻ và cực kỳ là dễ chịu và định mũi nó có thể hơi khó ngửi ban đầu nhưng mà khoảng tầm một tiếng sau thì nó lại rất là dễ chịu và mùi hương này thì nó tỏa hương ở mức trung bình thôi và nó lưu khoảng tầm 10 tiếng rất là tốt đúng không em NQ Noise Sport kia thì nó chỉ lưu hương có tầm 6 đến 7 tiếng thôi còn em này nó lưu tầm 10 tiếng liền rất là tốt cho một cái mùi hương mùa hè và nếu như bạn nào đang là kiểu tìm một cái mùi hương citrus xịt mùa hè mà đã chán những cái mùi hương hiện đại bây giờ thì các bạn để tìm đến Chenoa này đây là một cái mùi hương citrus mà mình đã ngửi thấy từ những năm cách đây khoảng tầm 10 năm rồi và những bạn nào mà chơi nước hoa lâu thì chắc chắn đã từng thử qua chai nước hoa này một mùi hương citrus rất là cổ điển rất là chân thực rất là tươi mát và thực sự là rất là dễ dùng và chai nước hoa này thì nó có giá khoảng tầm 1 triệu 2 đến 1 triệu 3 cho 100ml rất là rẻ Ở vị trí số 3 đó chính là chai nước hoa của nhà Atelier Cologne đó là Orange Sangui Đây các bạn nhìn thấy thì nếu như bạn nào mà hay xem phim Hàn Quốc thì chắc là các bạn sẽ biết đến chai nước hoa này đại khái là mình cũng không hay xem phim Hàn Quốc lắm nhưng mà mình nhớ là có một khoảng thời gian thì có một anh gì đẹp da anh cầm chai nước hoa này tặng người yêu hay gì đấy thì từ đấy xong thì chai nước hoa rất là hot khoảng tầm cuối 2018 đầu năm 2019 ấy thì chai nước hoa này rất là cái bộ cái nhà nước hoa này rất là hot và đây là một chai nước hoa mà mình đã mua để dùng chai 200 ml liền Chai này thì nó có những cái size như là 200ml này, 100ml và một chai 30ml nó có bao da rất là đẹp nếu như bạn nào mua được mang đi dùng rất rất là đẹp luôn nếu như bạn nào thích. Thì đây là một cái mùi hương nó miêu tả đúng một ly nước cam vừa vắt ra. Nếu như các bạn muốn hình dung chai hoa này nhà các bạn cầm một quả cam bạn vắt ra các bạn ngửi thấy cái mùi đấy nhà thì cái mùi này nó đúng như vậy luôn khoảng tầm nửa tiếng đến một tiếng sau thì chai hoa này lên cái mùi hoa trắng khá là rõ mà nhài hoa cam rất là rõ và trên da mình thì em nó dry down tầm 3 tiếng sau thì nó có phần bị hơi kiểu shopee hơi kiểu người yêu mình ngửi thì bảo là mùi nước lau nhà đại khái là kiểu sân lai ấy, thứ ấy. đấy nếu anh em thích rồi anh em nào thích mùi sân lai thì cứ mua hoặc là anh em nào uh, thực ra thì nói thế cũng không phải để chê nhưng mà tại vì trên da mình thì nó hay bị ngả cái thiên hướng hơi bị shopee một chút nên là những bạn nào mà mua trên hoa này các bạn nên thử trước và chai nước hoa này thì mình nói thẳng luôn là nó bám khá là kém chỉ được tầm 4 đến 5 tiếng thôi và cái độ tỏa hương thì nó ở mức gọi là trung bình trung bình yếu ấy kiểu học sinh vớt phát đấy nên là mình đã phải mua hẳn 200 để mỗi lần mình xịt thì chai này mình có thể tán đến tầm 7 8 lần liền và chai này thì nó vô cùng là dụng anh em độ tuổi nào có thể sử dụng được một chai nước hoa mà xịt đi tập đi làm đi chơi xịt lúc nào cũng được vô cùng là hợp lý kể cả già trẻ xịt đều ok nó chỉ có mỗi cái là nó bám quả kém và bám quả kém thì anh em mua chai 200 này có giá 3 triệu anh em xịt tẻ và chai này thì nếu như bạn nào mua chai 100ml thì à, nó có giá là tầm 1 triệu 7, 1 triệu 8 gì đó hoặc là nếu như bạn mua chai 30ml thôi nó có một set hay sao rất là đẹp và đó là vị trí số 3 Atelier Cologne Orange Sun ten ten ten anh em trông có giống trai mỹ hảo không đây mình zoom vào cho anh em nào nhìn trông giống trai mỹ hảo à? nha mùi hương nó chả giống mỹ hảo thế nào luôn mùi hương nó ngon vãi luôn đây là chai nước hoa Mugler Cologne anh em của nhà Thierry Mugler ấy Cologne mà đây là phiên bản Come Together thì uh, <sighs> khi ngửi cái chai nước hoa này ở đầu vòi thì anh em có thể thấy rằng là cái mùi xạ hương nó rất là rõ ràng anh em làm dị ứng xạ hương sẽ ngửi thấy đây mình cũng là một người gọi là ngửi được cái nốt hương xạ hương này rất là rõ thì mình ngửi phát thấy ở vòi xạ hương rất là rõ nhưng mà khi xịt ra thôi thì xịt luôn thì khi xịt ra đây là một cái mùi hương nó có phần hơi đắng hơi đắng đắng của của vỏ và chanh và có phần hơi ngọt của cam quýt và một chút của hoa nhưng mà khoảng tầm khoảng tầm nửa tiếng sau khi xịt thì các bạn sẽ thấy rằng là cái vị đắng này nó dịu xuống và cái vị ngọt cùng với hoa hoa nhài hoa cam cùng với xạ hương nó làm cho mùi hương có phần dày khá là dày một cái mùi hương mùa hè khá là dày và cái thực sự rằng là đây là một cái mùi hương xài hè mình rất là thích thực sự là rất là thích thực ra thì đây cái phiên bản này là phiên bản mình đi mượn thôi mình thích cái phiên bản mình ngửi thích là tại vì mình thích cái phiên bản bản colon bản thường của nó nhưng mà khi xin bản này mình thích hơn thì cái phiên bản này thì thực sự là anh em có thể lựa chọn cả phiên bản come giờ này hay là cả phiên bản gốc của nó cũng được hai phiên bản đều gọi là nó không quá là khác nhau nhưng mà với phiên bản cam come giờ này một phiên bản ra sau thì mình thấy rằng nó có phần tinh tế hơn nó có phần hiện đại hơn đại khái thế khi mà nó cho nốt hương xạ hương vào nó làm mùi hương có phần dày hơn và có phần tinh tế hơn nó không đơn giản như cái phiên bản gốc nên là, nên là mua phiên bản nào cũng được tại vì giá nó rất là rẻ chai này thì uh, mình nhớ không nhầm nó khoảng tầm một triệu rưỡi gì đấy cho một triệu rưỡi một triệu sáu tùy giá thị trường cho một trăm mil và chai hoa này nó lưu hương trên da mình khá là tốt khoảng tầm 7 đến 8 tiếng còn cái phiên bản kia cái bản gốc thì nó cũng khoảng khoảng tầm đấy và đây một chai nước hoa dành cho những anh em nào mà thích cái kiểu sạch sẽ ăn mặc lịch sự này gọn gàng sạch sẽ và cần một cái mùi hương nó phù hợp nó tổng hòa tất cả những cái điều đó khi ngửi cái là kiểu người phát là biết ông này sạch sẽ thơm tho thế thôi không cần phải quá là quyến rũ không phải là hấp dẫn gì cả thì đây là một cái mùi hương có thể đáp ứng được điều đó các bạn xịt đi tập đi chơi cũng được chai này thật xịt đi tập bét luôn anh em đừng có coi thường những cái chai nước hoa giá rẻ và từ những cái thương hiệu nó không nổi tiếng như này nhưng mà thực sự rằng là những phiên bản gốc của nó được đánh giá rất là cao và cái phiên bản ra sau này cũng được rất nhiều người yêu thích vì thế nên là mình đã recommend đó các bạn đây là vị trí số 2 mà trái nước hoa anh em cần phải sở hữu trong mùa hè ở vị trí số 1 chắc chắn là một chai nước hoa là mình thích nhất rồi mình cũng mới muộn thôi nhưng mà sau khi xịt thì mình tự nhủ bản thân rằng là hè này kiểu gì cũng phải mua một em về để sử dụng nó vô cùng ngon đấy anh em ạ đó chính là chai nước hoa Minty Man đây đó nhìn thôi anh em đã biết là chắc chắn là rất là ít người biết tới nhà nước hoa này đó là nhà nước hoa đêm perfumery wow. ui mình ngửi từ hôm từ hôm mượn về đến giờ đến hôm nay mình thích vãi và đang gạ nó bán lại nhưng mà hồi chắc mua chai mới tại vì giá của nó cũng có một triệu bảy một triệu tám cho một chai trăm mil thôi rất là đẹp thì anh em muốn biết mùi hương ở nhà không đây là một cái mùi hương mà anh em hình dung rất đơn giản anh em đã uống trà đi mát bạc hà bao giờ chưa trà đi mát bạc hà nha chứ không phải trà trà sữa trước này là trà gì đâu đây là trà đi mát bạc hà đó thì khi anh em đổ nước nóng vào và cho đá vào thì cái mùi trà bạc hà lên sộc thẳng vào mũi đây là một cái mùi hương mà khi anh em xịt ra nó đúng là như vậy luôn mùi trà nó vô cùng rõ luôn anh em ạ mùi xịt ra phát mùi trà đập vào mũi trà cùng với bạc hà đập thẳng vào mũi các anh em luôn mùi hương rất quen thuộc rất là nịnh mình khi mình xịt ra mình bảo wow trời tại vì mình là một thằng không thích trà mình đi ọp nước hoa ấy, có rất nhiều anh em thích trà nhưng mà mình không thích trà nhưng mà khi xịt cái trà này đây là mùi trà xanh thì mình lại vô cùng thích mình bảo uầy kiểu gì cũng phải mua và sau khi cái mùi bạc hà nó dịu xuống thì cái mùi trà lại được kết hợp cùng một cái vị ngọt hơi kiểu sữa sữa béo béo ờ, nó lại ra kiểu trà sữa ấy kiểu lúc đầu là trà bạc hà lúc sau là trà sữa ngon vãi trưởng thêm ít chân trâu cho lên đây cho người yêu ngửi chắc là nó cắn gãy tay luôn tôi đảm bảo anh em mùi này cực kỳ là hấp dẫn và khi anh em xịt cái mùi này thì anh em phải xác định rằng là sẽ có rất nhiều người hỏi là anh xịt cái mùi gì mà thơm thế mà lạ thế giống mùi trà sữa thế và chai nước hoa này thì anh em xài mọi lúc mọi nơi nó không nồng nó không gắt không khó chịu đâu anh em xài hè xài đông cũng được xài đông thì chắc là xịt nhiều hơn một chút xài hè thì vô cùng luôn bét luôn đây là chai hoa mình phải sở hữu trong hè này mình rất là thích chai nước hoa này chắc là phải tìm hiểu thêm về nhà nước hoa này để mua xem có những cái phiên bản nào tốt hơn không về độ bán tỏa của em nó thì em nó quả hương có phần hơi kém khi mà các bạn phải đưa tay lên người hoặc là người nào tiếp xúc gần thì mới ngửi thấy còn về độ lưu hương của nó thì em nó chỉ được tầm 6 7 tiếng thôi nhưng mà với tầm giá đấy và với một cái mùi hương như này thì anh em phải mua tôi nói thật anh em phải thử qua mùi này tôi nghĩ rằng là sẽ 10 người thử chắc là tầm 8 người thích cái mùi hương này chỉ còn hai người kia là không thích mùi trà không thích cái mùi trà sữa và cái mùi này mình nghĩ rằng là các chị em gái sẽ rất là thích và đó là vị trí số 1 của ngày hôm nay à, Minty Men và vừa rồi đó là 5 chai nước hoa có giá dưới 2 triệu đồng và sử dụng vào mùa hè và mình recommend tới các bạn nam và mình đảm bảo các bạn rằng các bạn khi xịt những cái mùi hương này các bạn nhận được rất nhiều lời khen những lời hỏi han và các bạn sẽ không đụng hàng bất kỳ những cái mùi hương phổ biến nào trên thị trường ở đâu và nếu như bạn nào đã có một trong năm mùi hương này rồi thì các bạn hãy comment cho những người khác biết về cảm nhận của bạn ở phía dưới và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh youtube của mình và nếu như đã có năm mùi hương mùa hè giá rẻ rồi thì chắc chắn là mình sẽ làm năm mùi hương có tầm giá cao hơn một chút để những bạn nào có kinh tế tốt hơn sẽ có nhiều lựa chọn hơn và nếu để làm được điều đó thì các bạn nhớ share video và nhớ like, subscribe kênh youtube của mình nha để có thể nhận được những cái video mới nhất bây giờ thì xin chào hẹn lại bye bye